1 à, người ta cho điểm A có tọa độ là 13, điểm B là trừ 21. Viết phương trình tham số của đường delta trong mỗi trường hợp sau à, sẽ có 3 trường hợp. Delta đi có A và nhận vectơ U là 12 là vectơ chỉ phương. À, B delta đi qua AB và C delta là đường trung trực của đường thẳng AB. Đấy, thì chúng ta giải quyết từng ý một ý A như sau là ý A này. À, delta này, delta đi qua điểm A. Điểm A có tọa độ 1 3 và có vectơ chỉ phương là u delta. U delta là bằng 1 1 2 đúng không nào? U delta là 1 2. Đó. Thì vậy viết phương trình tham số thì rất là dễ đúng không? Phương trình tham số thì có nghĩa là phương trình tham số của delta nó x bằng x0 cộng a nhân t. x0 là 1, cộng A là 1 1T. Được chưa nào? y y sẽ bằng y0. Y0 là 3 cộng với lại B là 2 2T. T thuộc R nhé Rất là dễ thôi. Xong. Chúng ta sang phần B. Phương trình delta đi qua AB. Delta đi qua AB, nhìn này, đây là A này, đây B này. Thì AB chính là vector chỉ phương của đường delta luôn nhé vector chỉ phương là vector có giá song song hoặc là trùng với đường thẳng delta như vậy AB nằm trên delta thì U của delta ta chọn luôn là AB luôn nhé và bằng bao nhiêu vector AB thì lấy B trừ A nhé lấy B trừ A B trừ, A, trừ 2 trừ đi 1 là trừ 3 và lấy thằng này trừ này bằng trừ trừ 2 1 trừ 3 bằng trừ 2 nhé thì ta sẽ chọn một cái vector chọn u delta chọn u delta bằng 32 luôn nhé trừ 3 trừ 2 ta có thể chọn u delta là 3 2 không sao cả nhé thì vậy phương trình phương trình tham số của delta chính là phương trình đường delta mà đi qua a qua cả b thì ta chọn điểm đi qua điểm đi qua là điểm a hoặc điểm b đều ok hết điểm nào cũng được nhé x bằng đi qua điểm a nhé 1 cộng với lại 3t y bằng 3 cộng với lại 2t với t thuộc r. Bạn chú ý là các bạn viết khác cũng được nhá. Ví dụ ờ, x bằng trừ 2 cộng 3t, y bằng 1 cộng với lại 2t cũng đều được cả, đều là phương trình tham số của delta. Rồi hai bạn làm bài thi mà ngồi cạnh nhau mà kết quả khác nhau nhưng mà đều đúng cả, có thể đều đúng cả. Vì là <laughs> sao nhỉ? cái delta này đi có vô số điểm cơ mà nó có khác nhau chỗ này được không vấn đề gì cả thậm chí bạn nào viết